Ờ, xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Hôm nay mình à, đã về à, thành phố Tân An Long An để lắp cho chú Tâm một dàn à, máy cắt sinh pha Đấy. À, bao gồm là đầu tiên là một con máy cắt F99 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Faster Việt Nam thì như trước màn hình các bạn đây là con máy cắt F99 thì mình cũng đã vừa lắp đặt và chuyển giao công nghệ cho chú Tâm và đội ngũ kỹ thuật của bên à, xưởng của chú và đã hoàn thành Đấy. Đấy. và tiếp theo là một con máy à, quét quá Đấy. mang thương cũng mang thương hiệu Factor thì mình cũng đã thực hiện à, lắp đặt rồi đấy và như anh em đã thấy thì à, đây là cái sản phẩm thì à, mình đã vừa thực hiện phay ra đấy. và tiếp theo là một con máy ép góc kỹ thuật số thân to đấy. thì mình cũng đã thực hiện ép góc này đấy. Đấy, và cũng hướng dẫn kỹ thuật của bên cơ sở xưởng chú đã hoàn thành đấy và tiếp theo là một con máy ờ, phay đầu đố thay dao nhanh mang thương hiệu Factor luôn máy ờ, cả dàn máy được ờ, là máy được mang trên mình màu xanh ngọc lục bạo màu độc quyền của công ty chúng tôi và mình cũng đã thực hiện cùng kỹ thuật của bên xưởng của chú Tâm đã thực hiện làm ra một bộ cửa một bộ cửa như anh em đã thấy thì đây là một bộ cửa đi một cánh Đấy và để thực hiện à, hoàn thành và tiếp theo là một con máy à, độc dập sinh pha Đấy, 11 dao hơi nhập khẩu và một con máy à, nén khí 300 lít Đấy. đây là tổng thể là của dàn máy đây à, anh em có nhu cầu mua máy thì ờ, liên hệ số điện thoại bên trên màn hình ờ, và ờ, công ty chúng tôi thì có hai cơ sở chính đấy là một là ở Hà Nội gần bến xe Yên Nghĩa quận Hà Đông Hà Nội cơ sở thứ hai là ở thành phố Hồ Chí Minh gần suối Tiên quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn anh em đã theo dõi video